Nội dung đầu tiên này sẽ được triển khai thông qua mục 1, đó chính là về khái niệm. Vậy thì tốc độ phản ứng được định nghĩa như thế nào thì chúng ta hãy quan sát nhé. Tốc độ phản ứng ở đây được định nghĩa là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ của một uh, trong các chất tham gia phản ứng hoặc là sản phẩm tạo thành ở trong một đơn vị thời gian. Được chưa? Là độ biến thiên nồng độ. Biến thiên ở đây hiểu nôm na đó chính là cái sự thay đổi nồng độ của một cái chất nào đấy. Ví dụ như là đối với chất tham gia phản ứng thì sự thay đổi nồng độ này chính là sự giảm về nồng độ. Đúng không nhỉ? Bởi vì trong quá trình phản ứng thì chất tham gia luôn luôn là cái chất mất đi. Được chưa? Đấy, thế còn lại thì cái chất sản phẩm thì là sự tăng về nồng độ. Và cái độ biến thiên về nồng độ này phải được gắn liền với độ biến thiên về thời gian. Được chưa nhỉ? Trong một đơn vị thời gian. Đấy, và à, đối với nồng độ của chúng ta thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng với nồng độ là mol trên lít được chưa nhỉ? Là CM. Đấy còn thời gian thì nó tùy thuộc vào cái bài toán. Có thể thời gian của chúng ta là đơn vị chuẩn là đơn vị giây, nhưng có một số bài toán là đơn vị phút hoặc là giờ hoặc là dài hơn, tùy thuộc vào bản chất của phản ứng các em nhé. Vậy thầy Duy nhắc lại này. Tốc độ phản ứng ở đây là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên đồng độ của một trong các chất tham gia hoặc là sản phẩm trong một đơn vị thời gian. Về công thức tính chúng ta có thể tính như sau. Tốc độ ở đây sẽ bằng là độ biến thiên. Biến thiên ở đây thầy ghi là delta. Được chưa? Delta chính là độ biến thiên. Nhá. Mà thông thường delta của chúng ta sẽ bằng thời gian sau và trừ đi thời gian trước là cái cái đại lượng đấy ở cái lúc sau mà trừ đi lúc lúc trước. Đúng chưa? Đấy là thường là chúng ta sẽ tính độ biến thiên như vậy. Và với giá trị lấy giá trị tuyệt đối ở đây để cho cái kết quả cuối cùng của chúng ta nó ra là một giá trị dương thì đấy là một cái giá trị mà chúng ta có thể xác định được cái sự thay đổi của nó là nó thay đổi bao nhiêu nó nhanh hay nó chậm thế còn lại nếu như bây giờ mà chúng ta không cần để ý đến cái dấu giá trị tuyệt đối này mà chúng ta lấy nguyên giá trị đại số thì lúc đấy kết quả của chúng ta nó có thể là có dấu cộng hoặc có dấu trừ thì như vậy cái dấu cộng dấu trừ đó nó cũng thể hiện được là à cái chất đó ở trong phản ứng nó giảm đi hay nó mất hay là nó tăng lên hay là nó cộng vào được chưa nhỉ? Đấy. Và thông thường của chúng ta thì đơn vị của mình sẽ là mol lít nhân giây. Mol lít nhân giây hoặc là trong một số sách nước ngoài ở ờ, sách hóa học của nước ngoài thì cái đơn vị này là người ta sẽ ghi là mol này nhân với lít mũ trừ một nhân với giây mũ trừ một. giây viết là s. Đúng không? Second, được chưa? Đấy. Đối với các chất tham gia phản ứng thì nồng độ giảm đi, nồng độ giảm dần thì chúng ta sẽ có như thế này là cái delta C là C đầu trừ đi C, C sau. Đấy, C đầu trừ C sau. Đúng không? Ở đây là chúng ta đang là cụ thể hóa cái công thức này ra thôi, cụ thể hóa cái công thức mà có dấu giá trị tuyệt đối này ra thôi. Đấy.